Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý có một ngày làm việc mới vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, hầu hết các kế hoạch đều được con giáp này giải quyết gọn gàng, đâu ra đấy theo đúng như ý muốn của bản thân. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng để tăng thêm nguồn lợi cho bản thân. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chăm chút cho các mối quan hệ hợp tác để giữ mối làm ăn lâu dài.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 Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như con giáp này vẫn nghĩ, nhưng ý nghĩ tiêu cực mà người tuổi sửu tự mình suy diễn mới là nguyên nhân gây nên tất cả những chuyện đó. May là sự xuất hiện của Trinh Ấn cũng đồng thời mang đến cho bản mệnh cơ hội khẳng định bản thân ở vị trí hiện tại trong công việc. Về phương diện tình cảm, dường như con giáp này đang quá chìm đắm trong tình yêu mà dần đánh mất lập trường của bản thân. Nếu cứ nhiệt tình thái quá như vậy, bản mệnh có thể khiến đối phương cảm thấy choáng ngợp và thậm chí là phản tác dụng. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên nhé!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 vận may đang tới giúp người tuổi dần cảm thấy khá an tâm về vấn đề tiền bạc, nhất là khi có thiên tài giúp sức nên con giáp này càng tự tin hơn với việc làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống hiện tại. Bản mệnh dùng người tay trái mà kiếm được nhiều tiền vô kể. Con giáp này biết cách để khai thác hết mọi tiềm năng của mình mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn, thậm chí còn được hưởng lợi ờ, nhiều hơn. Ngũ hành tương khắc cho thấy sức khỏe đang có dấu hiệu không tốt.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 Vì thế mà con giáp này với nửa kia nảy sinh những hiểu lầm từ trên trời rơi xuống. Những lúc như vậy, tuổi tỵ cần phải rạch ròi mọi thứ, đừng để cho mình bị lợi dụng mà chịu thiệt. Người độc thân dù có đối tượng thấm thương đã lâu nhưng lại không dám dũng cảm thổ lộ tấm lòng của mình. Trái ngược với những rắc rối trong chuyện tình cảm, ngũ hành hỏa sinh thổ lại mang đến những tin tức khả quan trong vận trình tài lộc. Những kế hoạch đầu tư trước đó của bản mệnh bắt đầu có lợi nhuận thu về, các khoản thua lỗ cũng dần được bù đắp, con giáp này cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, rộng, sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ, chính quan nhập cục dự báo tuổi ngọ sẽ có một ngày làm việc khá hiệu quả và hiệu suất được cải thiện rất rõ rệt ở thời điểm này. Có giáp này nên giữ vững phong độ này để có thể thăng tiến xa hơn nữa trên đường công danh Tuy nhiên, bản mệnh lại rất khó giữ được sự hăng hái như ở thời điểm đầu ngày. Càng về cuối ngày, con giáp này lại càng dễ dàng thất thỏm và chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong bởi đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, vội vàng có thể khiến công sức của người tuổi ngọ đổ sông đổ biển đấy. Có lẽ bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, không nên làm việc quá sức vợ trình tình duyên trong ngày vẫn diễn ra hài hòa, dễ chịu và không có điều gì có thể khiến cho con giáp này và người ấy xảy ra những xích mích không cần thiết nhé.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 Cục diện tứ hành xung khiến chuyện tình cảm của người tuổi mùi dạo gần đây chẳng được như ý. Có giáp này và người ấy ngày càng nảy sinh thêm nhiều bất đồng quan điểm hơn, khiến đôi bên không biết nên làm thế nào mới tìm được tiếng nói chung với nhau. Mối quan hệ cũng vì thế mà xuất hiện giãn nứt mâu thuẫn tình cảm khiến bản mệnh thiếu sự tập trung trong công việc. Điều này làm hiệu suất công việc giảm sút thấy rõ. Tuổi mùi nên điều chỉnh trạng thái kịp thời trước khi để cảm xúc cá nhân gây ra nhiều rắc rối hơn. May là có trinh ấn ghé thăm, có giáp này có cơ hội thể hiện những ý tưởng độc đáo và mới mẻ của mình. Những đề xuất tưởng chừng như không khả thi của bản mệnh bắt đầu nhận được sự đánh giá cao từ mọi người, nhưng để được chấp thuận thì vẫn cần cố gắng nhiều hơn.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 Tuổi thân có thể đánh mất cơ hội thu tài lộc về tay nếu cứ do dự và chần chừ như vậy. Ngoài ra nếu bản mệnh không chịu tự mình làm mà cứ dựa vào người khác thì sớm muộn gì cũng mắc sai lầm, không phải do mình nhận định sai thì do bị lừa gạt. Ngũ hành thổ sinh kim giúp vận đào hoa của con giáp này rất vượng trong ngày hôm nay. Đây là tin mừng với người độc thân nhưng lại gây ra không ít bất lợi cho những người đã có nửa kia hoặc đã lập gia đình. Bản mệnh cần biết giữ mình để không vướng phải rắc rối không đáng có.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 vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp không ít trở ngại và rắc rối đột nhiên cứ xảy ra khiến con giáp này không biết nên giải quyết thế nào do chịu tác động xấu của cục diện Tuất Thìn tương xung. Cho dù là người kiên trì và có thực tài, bản mệnh vẫn mất phương hướng trong thời điểm này. Do đó hôm nay không phải là ngày thích hợp cho các kế hoạch đầu tư, trạng thái tinh thần bất ổn dễ khiến tuổi Tuất đưa ra các quyết định sai lầm hoặc rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Thiên ấn độ mệnh, sự nhẫn nại chính là chìa khóa giúp cho con giáp này mở cánh cửa thành công. Đừng trông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 Người tuổi hợi đang được thực thần che chở nên tâm trạng cũng nhờ vậy mà rất tốt. Điều này ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động trong ngày của con giáp này. Nhân lúc này, bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay và giải quyết các công việc còn dang dở, đồng thời lên kế hoạch cho những mục tiêu phía trước nhé từ đó con giáp này sẽ có thêm thật nhiều động lực cho những ngày tiếp theo nữa. Tuy nhiên, ngũ hành tương xung cho thấy tuổi hợi đang vướng vào rắc rối liên quan đến tình cảm, chớ nên có suy nghĩ bắt cá hai tay vì không muốn buông bỏ ai cả. Hãy xem xét lại tình cảm của mình, có thể bản mệnh chẳng yêu ai ngoài bản thân đâu. Nếu hôm nay con giáp này có hoạt động kinh doanh thì việc mở hàng hay cầu tài lộc sẽ là việc nên làm đấy. Thực thần mang tới những điều kiện thuận lợi không ngờ cho bản mệnh khi mọi rắc rối cá nhân lẫn công việc đều được dàn xếp ổn thỏa, đặc biệt các vấn đề tài chính.